Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021, tức ngày 13 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thân, tháng tân mão, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thân hôm nay là bính dần, canh dần, bính thân. Con giáp xung tháng tân mão là quý dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi. Một, Tử vi tuổi tý Xem tử vi thứ năm ngày mới, tam hợp phù trợ, những người tuổi tý sẽ không ngại khi phải đối mặt với khó khăn. Nhờ trí thông minh và sáng suốt, con giáp này có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn, đây chính là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Trong ngày hôm nay chỉ cần bạn nghiêm túc làm việc chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên của mình. Điều cần thiết bây giờ là hãy tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực này chứ không nên quá mức kiêu ngạo, bởi sự kiêu ngạo sẽ dễ khiến bạn mắc phải lỗi lầm đáng tiếc. Kim sinh thủy điều này cho thấy cuộc sống gia đình hiện tại của bạn khá hạnh phúc. Con giáp này biết yêu thương quan tâm đến tất cả mọi người điều đó giúp bạn nhận được nhiều sự yêu thương. Ngoài ra chuyện tình cảm của bạn và người đó tiến triển cũng khá tốt trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Hợi. 2. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu vốn luôn nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Chính vì thế trong ngày hôm nay nhờ sự nâng đỡ của chính quan, con giáp này có cơ hội khẳng định vị thế của mình, giành được lòng tin của không chỉ đồng nghiệp và còn của cả những người có quyền cao chức trọng. Ngoài ra trong ngày thứ năm này bạn sẽ nhận được cơ hội may mắn giúp cho con đường sự nghiệp của bạn ngày càng vươn xa hơn. Chính vì thế hãy biết nắm bắt thời cơ tốt này để tạo ấn tượng tốt với cấp trên và thực hiện hoài bão của mình nhé thổ sinh kim, những người còn độc thân tuổi Sửu trong ngày hôm nay dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy thoải mái thể hiện bản thân để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Bạn có thể gặp được người phù hợp vào chính hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Tị, Sửu. Ba. Tử vi tuổi Dần. Theo tử vi thứ năm ngày mới, dần thân tương xung, những người tuổi dần sẽ phải gặp nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay bạn gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai và điều này có thể khiến bạn cảm thấy bi quan, thậm chí muốn từ bỏ. Trong công việc bạn nên là người có quyết tâm một khi đã bắt tay vào công việc thì đừng để chuyện khác khiến bản thân mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi những suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn giải quyết công việc nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhiều. Trên cung đường tài lộc, do nhận được sự giúp đỡ của thực thần mà người làm công việc tự do có thể thu được một khoản tiền khá khá. Tuy nhiên, dù là trong lúc dùng rỉnh, bạn cũng không nên tiêu xài phung phí. Hãy lập kế hoạch cho tương lai, Giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Hợi, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Thương quan giáng họa, trong ngày thứ năm này người tuổi Mão cần phải cực kỳ cẩn trọng khi giao tiếp với cấp trên trong ngày hôm nay. Chỉ một câu nói lỡ lời hay hành động bất cần nào đó của bạn thôi cũng có thể khiến bầu không khí căng thẳng hơn hoặc khiến cấp trên có ấn tượng không tốt về bạn. Xem tử vi trực tuyến 12 con giáp cho bạn cần giải quyết những vấn đề khó khăn một cách bình tĩnh và thận trọng chứ không nên quá lo lắng, sốt ruột, thậm chí là suy nghĩ bi quan, muốn bỏ cuộc. Khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống, chẳng ai có thể luôn luôn thuận lợi. Kim khắc mộc, những mối quan hệ giữa người tuổi mão và người thân trong nhà không quá hòa hợp. Do đó đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau để giải quyết mâu thuẫn. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, hợi, mùi, năm, tử vi tuổi thìn. Nhờ có tam hợp giúp sức mà công việc của người tuổi thìn tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào công việc được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan. Người tuổi thìn vốn dĩ là người tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng cũng cần cẩn thận với những kẻ đang có ý đồ xấu muốn lợi dụng. Lòng tốt của mình nên được đặt đúng vị trí, đúng người bạn nhé. Hôm nay trực chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh khai trương. Vì vậy, người làm kinh doanh, buôn bán không nên thực hiện hoạt động này. Hãy chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Thân, Dậu, 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ vốn rất thông minh, nhanh trí và đặc biệt trong ngày hôm nay nhờ có nhị hợp phù trợ. Con giáp này nhanh chóng nắm bắt được bản chất vấn đề, đồng thời biết tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác, khiến mọi việc dù có khó khăn cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Trong công việc bạn là người nhiệt tình, hàng hái luôn giúp đỡ đồng nghiệp xung quanh. Tuy nhiên không phải ai cũng nhớ đến những điều bạn đã làm. Do đó, một khi đã giúp đỡ ai thì hãy giúp đỡ với tấm lòng vô tư, đừng so đo thiệt hơn để tránh những buồn bực không đáng có. Hòa khắc kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi tỵ không mấy êm ấm, vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại, đừng để tình cảm đôi bên phai nhạt. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Mùi, 7. Tử vi tuổi Ngọ. Hỏa khắc kim, những người tuổi Ngọ không nhất thiết phải dành quá nhiều thời gian cho công việc trong ngày hôm nay. Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình và những người thân của mình. Chính bởi sự vô tình của mình mà đã đẩy bạn xa với mọi người. Những người trẻ tuổi có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc những người lớn tuổi hơn mình. Trước khi đưa ra quan điểm của mình, con giáp này hãy thử lắng nghe ý kiến của người đi trước, bởi dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Chính tài cho thấy tình hình tài chính của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay đang khá khả quan. Bạn có thể không làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, cũng không phải là người có mức đãi ngộ cao, tuy nhiên, bạn luôn chi tiêu có kế hoạch nên chẳng bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị Mùi, Tuất, 8. Tử vi tuổi Mùi, trong ngày hôm nay do có chính quan chiếu mệnh, người tuổi mùi có một ngày làm việc cực kỳ thuận lợi. Bạn không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn đề ra được những phương pháp giải quyết vấn đề mới mẻ, đáng được thử nghiệm. Với tinh thần làm việc có trách nhiệm dù có bất cứ khó khăn nào cũng không nản chí do đó bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Vì vậy, nếu có tham gia vào ứng cử vào vị trí nào, bạn cũng sẽ có được sự ủng hộ lớn lao. Đây là yếu tố khiến sự nghiệp của bạn thêm phần thuận lợi. Thổ sinh kim, con giáp này và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Có thể được như vậy là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ, 9. Tử vi tuổi thân, Tiếp nối tử vi hàng ngày 12 con giáp, nhờ thiên ấn phù trợ, người tuổi thân đạt được thành công cho riêng mình và nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Con giáp này không những có thể vận dụng thành thạo những điều đã biết vào thực tế công việc mà còn có thể chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình. Trong ngày hôm nay nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bản mệnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn bày tỏ ngay. Bạn có thể được tập thể tiến những bước xa hơn nhờ ý tưởng đó, đồng thời có thể đó cũng chính là cơ hội để bạn được thưởng hoặc được thăng tiến lên vị trí cao hơn. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang tiến triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể cho những người tiếp cận mình một cơ hội. Biết đâu trong số những người đến với bạn lại có người tiền định của bạn thì sao? Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tuất, 10. Tử vi tuổi Dậu Tiếp nối tử vi thứ năm ngày mới, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự nâng đỡ của Tam hội. Con giáp này hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó. Cùng với đó, bạn cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Trong ngày hôm nay, người tuổi Dậu còn có cơ hội gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Người này sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn, đồng thời chỉ cho bạn những bài học đáng quý mà bạn chưa từng nhận ra, giúp ích cho công việc sau này. Nếu trong ngày hôm nay người tuổi Dậu có ý định xuất hành thì hãy chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Tây sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Tuất, 11. Tử vi tuổi Tuất. Do có thiên quan chiếu mạnh, trong ngày hôm nay người tuổi Tuất vướng phải nhiều điều không mong muốn. Bạn có thể sẽ phải đối diện với những rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra, vì vậy hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó. Con giáp này cũng cần chú ý khi qua lại với những người có quyền cao chức trọng, bạn vốn là người nhanh nhẹn và thông minh, tuy nhiên bạn lại quá cứng đầu, đôi khi không biết cách tùy cơ ứng biến nên dễ gây ấn tượng không tốt với lãnh đạo. Thổ sinh kim cho thấy người tuổi này rất vượng đào hoa. Khi có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi, Cục diện tương hại khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày thứ năm này. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, song nếu bạn nóng nảy, mất bình tĩnh thì tức là bạn ra rơi vào bẫy của những kẻ này. Trong công việc, việc không giữ được bình tĩnh dễ khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với những người đáng tin cậy hoặc giàu kinh nghiệm trước. Kim sinh thủy, người bạn đời của bạn chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn.